Kính chào phụ huynh và tất cả các bạn. Anh Văn Mỹ Úc, đơn vị uy tín trong việc đào tạo tiếng Anh. Theo chương trình của Mỹ áp dụng phương pháp mới nhất của năm 2013, chú trọng vào tiêu chí chất lượng từ phương pháp giảng dạy bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Đặc biệt hơn là kỹ năng nghe nói để làm nền tảng cho học viên giao tiếp tiếng Anh một cách thông thạo với giáo trình được biên soạn một cách chi tiết và áp dụng phương pháp phản xạ, nhập tâm làm cho học viên hiểu bài ngay trên lớp. Đội ngũ giáo viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tận tâm, nhiệt tình, thân thiện, ngoài ra còn giao lưu với người bản xứ. Phụ huynh sẽ hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con mình trong thời gian đầu tiếp thu một ngôn ngữ thứ hai. Chắc chắn bé sẽ cảm nhận việc học tiếng Anh thú vị như thế nào khi đến trường. Chúng tôi khẳng định chất lượng bằng cách cho học viên kiểm tra đầu vào trực tiếp trên máy tính, sau đó học thử để xếp lớp theo cùng cấp độ. Chúng tôi khai giảng các lớp tiếng Anh hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng ghi danh, địa chỉ 89 Hoa Lư, phường 9, thành phố Cà Mau, điện thoại 07803 52 5566 hoặc là 07803 52 66 77. Anh Văn Mỹ Úc, nơi đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và dạy học. Trân trọng kính chào.